mèo Ở lấy chai đấy Hả? Chai dầu này một uh, gói mì chính Một uh, gói súp Ờ, một hộp sữa đi Cái này Được ông thọ Thế thôi à? Hộp bà rồi đúng không? À không? Cá không? cá hộp này không? Cá cho xem. Cá hộp để ăn liền ấy. À. Chỉ việc nấu lên không ăn. Ấy. À, lấy lấy một hộp đấy. Lấy một hộp. Thì đấy. lấy bánh kẹo. Lấy một gói kẹo, ờ, lấy một gói kẹo. Lấy gói kẹo lấy gói kẹo. Lấy bánh thì lấy. Hi, Giang xin chào à, cô dì chú bác và tất cả các bạn. Xin chào tất cả mọi người. À, chào mừng mọi người à, lại tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo của à, Giang ngày hôm nay. À, Hôm nay thì ờ, Giang ờ, cùng ờ, với em nữ sẽ đưa tất cả mọi người vào thăm một cái hoàn cảnh gia đình đó là nhà em hiện và hoàn cảnh gia đình khó khăn như thế nào thì xin mời cả cô dì chú bác à, và tất cả các bạn à, vào bên trong cùng với Giang và em nữ nhé xin mời tất cả các bạn thì hoàn cảnh gia đình này thì mọi người là hôm nay thì Giang vào đây chỉ là mình mua tặng quà cho gia đình và một số nhu yếu phẩm à, một thùng tôm và một chút bánh này và mình cũng gửi cho gia đình là một chút dầu ăn nước mắm đấy mọi người và hoàn cảnh gia đình như thế nào thì uh, à, mọi người cùng uh, ra với em mỹ vào đây nhé đây đúng không chào anh nhá anh ơi cho em hỏi là nhà bác có nhà không nhỉ có nhà thôi con à đây người xem đây là là cái ngôi nhà mà nhà em hiện mà em bị um, như một người kể thì uh, là um, tai nạn và bị cụt một cái chân ấy. và hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn thì cái căn nhà này là căn nhà mà được uh, bên uh, đảng ủy và mọi người là xây tặng căn nhà tình nghĩa thôi đầu tiên mình vào bên trong xem có ai nhà không nhà bác ơi có nhà không có ai nhà không bác mẹ nhà không anh hỏi Thôi dạ, dạ. dạ. ờ, con chào bà ờ, Ok mọi người nhé, hiện tại thì mình uh, đã nhà may quá thì uh, có em ấy ở nhà và bác là, là cô của em đó ở nhà tặng cho bác quả thì nếu mình sẽ hỏi thăm bác sau và quay cho mình xem là hoàn cảnh của em như thế nào và đi ờ, đây ờ, mọi người để thấy được là em tên là biết thì em là uh, tai nạn từ lúc còn nhỏ em bị uh, cụt mất một chân rồi đến đến cái này này đấy ờ, em ở hà nội thì rất là không sạch sẽ mất vệ sinh ấy thì là do là cái điều kiện của em ấy nó không có mà là, là cha mẹ em ấy thì mất hết rồi thì em còn ở với ờ, bà cô thôi bà cô thì tật nguyền là đi lại rất là khó khăn nhà mọi người nghe mọi người kể và là được ờ, nhà nước tặng xây tặng Sối kha à, sối kha mắt không? ừ ờ. nè là khảo là phá ở nói đô nên vào rồi ăn ừ. phá ở ờ, hơn các ờ, là nói đô nên ừ. ờ, rau ừ. da này mì chính này mì tôm đây là kèm đánh răng cái sứa cháu với bảo, ờ <laughs> đấy Ani à, là cái bí hầm nghe nè. Ừ. Bí cho lần nữa nè. Bí à. Ờ, bí cái à bí đây là chàm bí á. Ờ, ừ. Và ờ. ờ, bài à, lo mình hiểu. À? Ừ. ừ. Dù mắt bên bà ừ. cứ bài ừ, ừ bài nó như thành ta sẽ đẹp lâu. Theo cô. Nhà cứ làm ngon thì đi rồi. Ừ, ừ cứ cái đi vào cứ ọt và tan ở đây ừ có hình có hình tan hình thì uh, theo như bà nói mọi người ạ <laughs> thì là mình dịch lại là mình có hỏi ấy tiếng thái bà bảo là cháu bị cách đây 3 năm rồi mình nhá ừ. 3 năm thì uh, do là tai nạn ừ. Uh, kia thì ờ, bị đứt một chân này xong rồi cháu là bị cái thần kinh nó không được tốt đấy Vâng nên là đấy là cái hoàn cảnh của cháu biết được bà đang tắm rửa của cháu thì mình cũng gửi cho bà cái ờ, cái để phục vụ bà cháu bố mẹ à, cháu là mất lâu chưa nhỉ mất ờ, ừ. bố là mất là hai bảy, à. mẹ thì 2006 ờ. Thế đây mọi người có thể xem là cái khu vực này là khu vực ờ, mà cháu ấy sinh sống Đó thì ờ, hàng ngày là tắm rửa một chỗ hết nha mọi người nhé Đây Rồi ở cái dân giường nó nhỏ này thôi Nói chung là cái thần kinh của cháu nó không được ổn định ấy Thì ờ, mọi người là, là có để ý biết được là, là xem là hoàn cảnh của cháu Và người có thể biết được à, xung quanh quay rộng cho, cho mọi người xem cả mọi người xem đấy trong căn nhà thì là nhà xây ờ, được ấy thôi được cả nhà nước xây hỗ trợ đấy thì cái này chắc là không có chỗ thoát rồi mọi người cái, này, cái nước này không thoát được đâu các bạn à nó ra lỗ, lỗ kia à? ừ à, thoát ra cái lỗ kia ừ thế mà lúc trai thì chả mang thế này là phao sợ gì lắm má như dâu kiếp à? không? Ừ. Nói chung là trong này thì rất là mùi khó chịu rồi cả. Thật sự là cái trăm những người đây lại thần kinh không ổn định ấy. Rất là khu vực của cháu rất là mùi. Thì nếu mà bình thường những người khác mà vào thì có thể là khó chịu hay như thế nào nhưng mà đối với bản thân Giao thì đi rất là nhiều hoàn cảnh thì mình đấy là mình đồng cảm gia đình và rất là bác phải quẻ chân rất cái chân này của bác này bị sao hồng ấy khá đó khá này phải này nó nó có lại chết ờ, này chết bỏ ừ chết vào phòng khá này ờ, cái nhà nhà bình thường là làm lớn rồi nhà nhà bình thường là lớn ừ. thì cũng nhà cơ bản à à cái chết phòng có nào nữa nè ờ. thì nó giang đó ừ, ừ. là nó quen nữa trả lời chết khá có chẳng khóc mà chẳng ngứa luôn ừ, ừ bà kể là ừ. chăm sóc nhiều cháu nữa bà là hóc cái khò đó à ừ năm chín à ừ. ừ. rồi là cháu cái khảo sĩ chiếc lúc bạn, mất cái à, mất áo tám từ mất cái chế hai nghìn nhiều nữa nè à. ừ hai nghìn nữa nè sinh năm tám tư mà em bảo từ năm nghìn rồi nhé là tuổi cũng cũng bằng tuổi của của Giang ừ. cái đầu uh, tóc của em bây giờ bị, bị hói hết rồi nó cũng về phố ừ mà là cứ măng lót này ờ. mông cứ lót cá cơn cá ven đó cứ nó ăn nữa ừ. Ừ. lót sạch khoai lót là nét thôi cố gắng nhá cố gắng nhá cố gắng nghe lời mọi người nhá ờ ừ. đầu dạ, em ấy nó chân tay phải bà một rửa chăm sóc từ a đến rất nhiều nhiều với à, là chỗ em ở em mình nói mùi cực kỳ luôn đấy là đấy là mình nói tâm sự thật với mọi người mình không chê trách em đấy cả ừ. cuộc sống con người những cây mới hoa mới nhà mới cảnh mà đi nhiều thì mình sẽ hiểu và đồng cảm nên mình vào gửi quà cho bác là làm tháng này đô nó qua nữa bà phương à, nữa ờ hà hà nữa ờ hà hà nữa cố gắng nữa ờ mình cấp à, phép và xem vâng, vâng. mọi người về trước khi về thì uh, mình uh, ghi hình cho mọi người mình xem ờ. căn ừ. nhà của bà phía bên này là phòng ngủ ấy ừ. à, cái đấy bàn thờ của bà ấy nhưng mà còn <laughs> phía bên này thì à, cũng có một cái phòng ngủ nhỏ bên này thì có cái tivi nhỏ này người để ý đây bên này thì nhà bếp đấy bếp bỏ ờ ừ. còn nói ở nó món à ừ vào đây khán giả xem đây là cái chỗ để đấy này cái chạm nhỏ nhỏ đây còn bếp đây thì ờ, cái bếp nhỏ đây thôi đấy, phía bên này thì dạ, cái dạ, cái vâng. nước nhỏ đấy. Đó. biết là dạ. bẩm bẩm nhưng mà ấy thì vẫn hiểu đấy à. Ôi đây, ừ. chiến là sáng hai hai mươi năm là là đã bao nhiêu năm ở như này rồi nó là là nhưng mà ừ, rất là thương tâm luôn ừ, phải. rồi dạ, ăn ở một chỗ rồi tất cả mọi thứ đều một chỗ hết ờ con ngồi ngồi trên đấy đâu nhỉ Cha nó chỉ tưởng, sao chỉ tưởng Ván ăn nó, chỉ tưởng không hiểu là em mới nói cái gì cả chỉ biết là em cứ lẩm bẩm thôi vì cái thần kinh nó không ổn định ấy tóc em thì dụng hết rồi nhưng mọi người đã tự nhổ xong đến những cái chỗ mà ăn ở tại chỗ luôn này mọi người có thể xem biết được thì cái căn nhà của em thì căn nhà xây được nhà nước tình nghĩa xây ấy thì nó cũng đơn giản vậy thôi hôm nay thì chủ yếu là mình vào thăm này gửi quà thôi bà cháu chút có lẽ là mình cũng à, xin phép mọi người là mình phải về để cho ba bà cháu và ăn cơm chưa kinh khảo hê ờ Ngay hê ăn Ngay đâu cả ừ. ờ à. à, cô dì chú bác à, và tất cả các bạn nhé thì à, mình cũng cùng em nữ vào thăm hoàn cảnh gia đình của em hiện và biết được cái hoàn cảnh gia đình em hiện như thế rồi thì, à, nếu mà cô dì chú bác và tất cả các bạn thấy video của mình hay ý nghĩa thì cho mình một cái like một cái chia sẻ một cái đăng ký ủng hộ kênh à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô dì chú bác và tất cả mọi người ở video sau xin chào tạm biệt